Bye. nhân tâm kia vi diệu an lành thanh tịnh như vậy há còn phương pháp nào hơn niệm phật cầu sanh tinh độ tự nhiên thành tựu xứng nhắm cũng dường quán kinh tu đạo pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm không coi chuyện ý công giải đại hoài hiện án nhàn trong lại tình tánh dung cánh trùm cả thai hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương hưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trần tâm tâm kiết tình không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chẳng không bị tà tâm đạo tuân lời phần dài quyết không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình thản không tham dung tròn thanh thiền nguyện trong lòng cầu tiếng từ bi ai mẫn cả đến dài thoát từ tánh bản nhiên hoàn toàn thanh tình khi nguyện vô thượng thân tâm tịch định an lạc thốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ điện để thấy được thập tướng ca pha bản thể vũ trụ quan sanh xen nhau tất cả chỉ là như sẵn đường rõ ràng không trên dưới không suốt không ngăn hạ mé vậy phải hết sức siêng năng tịnh tâm tu tập quy chân đưa quán sanh về cõi vô lượng thanh tình phật a di đà chấm dứt năm thu lăng nhau một đời sanh tử tiên đưa thượng tiếp buồn thương trói buộc không sao giải nổi nghe nhớ hán khí tràn đầy làm điều hư dối trai ngưỡng trời đang mắng tình tạo tội khi mạng sống an đo vào an đạo không biết này ra các người phải nghĩ kỹ xa lìa điều á xin làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi đều phải phẩm ba mươi bốn tâm đường mở sáng ngày di lặc bồ tát bành rằng bành đức thế tôn lời thế tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ ơn đức từ bi giải thoát ưu khổ phật là đấng phá phương tôn quý siêu việt trong hạnh thanh quang minh vô tận trí huệ phong Phần bảo Di Lăng Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp các hên lưỡi nghi dựng hên ái dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại khai thì chánh đạo đồ người vật sanh đã là khổ già cũng khổ bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ hồi thôi vẫn tình không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ tâm xấu nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhập trước từ đồ mình lại ra lời Phật dạy chuyên cần tu học y giáo phụng hành không dám có lòng nghi ngờ phẩm ba làm điều ác mạnh hiếm hiểu chèn ép nhau tàn sát con hại ăn nuốt lẫn nhau không biết làm lành để chịu hậu quả nên có kẻ cùng khổ cô đồng căm điếm đuôi ngọng si ám ngông cuồng là gió đời trước không tin đạo đức không chịu làm lành từ đời trước khi còn sanh tiền đã làm sai trái sau khi mạng chúng vào chốn u minh chuyện thọ thân minh tại vì không chính hàm hại hoang buồn, toàn hại chúng lương tâm miên khác biệt hữu toan nhiều về trong ngoài dối trá dần dội ngu si muốn lời về mình tham lam không chán lời hại được thua oán dần thành thù tan nhà mất mạng không xe cướp sau cho đầy nhọc tâm khổ thân đến khi mạng chúng không đem đường gì thiện ác hòa phương tùy niệm thọ sanh hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc thấy người làm là lo lắng khổ cực tạo nhiều tội ác trên vào trường không chuyên tu thiền không bao lâu tử lìa hắn lo sợ thống khổ tam đồ thế nào gọi là hành thiền bậc nhân phải tự tin tâm chánh thân tai mắng mũi miệng đều phải đoan chánh thân tâm thanh tinh cùng thiện tương ứng đừng theo thì dục không phạm điều an căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn đừng phạm cam giới tự tâm chuyên nhất thanh tình trai giới tu một ngày một đêm mơ coi 任何。 عبادة đồng bốn màu sắc như thời kiếm thủy tai mưa tràn đầy cả vàng vân chìm ngập thăm thẳm mênh mông chỉ toàn là trong cả cõi phần ca đều đeo sanh bằng diệt bằng co bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có không trung vô sanh vô thọ thân hành thân vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sanh thân hương về sung pháp vô những ly đêm đau mong là thương cơ khanh ya. diêm thọ đệ tử chúng con nguyện cầu đức phật a di đà chánh tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân công tận bình tâm cam đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về tây phương cực lạc đệ tử chúng con nguyện đứng quán thế âm bồ tát thủy từ chân tích quang lâm phong ngọc hào quang à, gia hồ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tưởng an lạc tần bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kia khánh hà bảo bình an thu tống tam tài động linh bách phước một hậu đắc di đà thọ ký đệ tử chúng con nguyện đức phật a di đà thùy từ ngọc hào quang tiếp dẫn chương linh vong linh cửu huyền thân tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đạo phật tiền văn kinh thính pháp tốc xả mê độ siêu sanh tình nên giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiếm di đà đồng hộ